Dạ Ở chúa ờ. Ừ, ừ. Mở trang thế nào Em sinh không nào Lậu 15 một cặp rồi Mở khẩu trang ra cho nào Đây Vẫn như cũ chú ạ đặng này thôi. Chú ạ Chú đói ăn chú gầy này Nghỉ bên kia nghỉ Bên kia nghỉ rồi Chị hả, bảo là y việc dạ. Để may làm Mị em bị chào khán giả chưa? Dạ. Em chào khán giả đi. Dạ vâng, chào bị dạ. chào khán giả, chào mọi người ạ. Chào các cô các chú ạ. Giới thiệu ờ, chồng giới thiệu khán giả biết chồng Mỹ đi à, chồng của cháu nghỉ ở đây tên là gì chồng của cháu nghỉ hỏi ít cũng trả lời ít ừ. cháu tên là gì tên là xính xính à, à. họ là gì họ gì họ vàng vàng, vàng, vàng à vâng. vàng vàng xính. vàng xính à vâng. bỏ khẩu trang cho cháu xem là là gì có dịch đâu đeo à. đi vào đây con đến nhà cô đang chơi lại được cô mời ăn lẩu này vâng. Ừ đâu đấy gì hải sản đấy thưa các bác là hôm nay thì ông à, già rất là vui mừng bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh anh Sa Trường Giang Đấy, sau một cuộc uh, hành trình đi uh, lên uh, Yên Bái đi thăm gia đình cũng như là thăm quê hương hiện tại em già cũng đã trở về đến à, Hà Nội rồi trong à, quá trình à, em già lên Hà Giang thì em già cũng vào đây để than cô Lan cũng là người mà đã trước kia đã luôn ủng hộ à, em già cũng như là Mạnh Thường Quân mà đã uh, ủng hộ tiền để em già cũng uh, sửa uh, căn nhà làm nhà cho em già ấy và cũng tặng cô việc làm cho cháu mỉ này cháu Xính này và nhiều cháu nữa ở trên vùng cao xuống là làm với cô Lan và cô cũng giới thiệu cho rất là nhiều em là xuống vào tất cả những cái quán là thời trang may thời trang cũng như là bán hàng ở dưới à, à Hà Nội đấy thì à, <laughs> vào đây thì à, hôm qua cô có điện cho anh Gian bảo là lấy một chút mật ong về à, cho cô để cô à, gần rượu cũng như là vâng Đây, chú Sơn đang ờ, cần cái mật ong cả sát là với lọ là một cân dạ dày thì nước với ờ, tam thất là bột nghệ ăn cái mật ong đắp cũng bột nghệ lý sự buồn em cũng được một cái thời gian từ ờ, khi mà cái cháu sinh nó bị ờ, mát đá đá béo mát đi là ờ, từ đấy về là cô và con cũng không được à, gặp nhau rồi nhưng mà bà nhìn là đen bây giờ bởi vì chúng, chúng à, con là nắm lông suốt đấy hè. À? vâng phơi nắng phơi mưa đi đi lên gái này vâng đi lên, đi nước anh đưa rồi đây là tầng mấy hả chị? tên là bốn. à, Đây là của, cháu nó ở như nào ạ? Của cháu nó học À học ạ à? Chơi À nó Chơi và ngủ Tấn trên nó chơi Tấn anh, tấn mỡ, tấn khoai, tấn mỡ Ok, cái màu là chủ đạo đẹp nhỉ Tên là được con luôn được cháu luôn Thế này là bây giờ nó ngủ riêng rồi Nó đi học nó phải ngủ riêng rồi à. Học lớp một là phải ngủ riêng rồi Không cho ngủ cùng nữa Nó một là phải ngủ riêng tuyệt vời đấy phòng nào cũng là vệ sinh riêng chẳng ừ. ta hết kín hết tách ra để sạch phòng hết đây là phòng của hai à, anh em và ừ. bàn học chỗ học và cái tủ quần áo cũng như là tủ sách các kiểu là đầy đủ thật sự là một cái gia đình một tầng là một gia đình <laughs> bí chưa già đấy khăm à, tầng tầng tầng sáu tầng sáu nha bên đây là qua đây mic đây hát karaoke trên này chị ai mà câu hát đâu <laughs> nói điện thoại ra mà hát luôn mới đến là bật điện thắng cho ăn Ôi nhà chị tiểu cảnh đẹp nhỉ Đúng rồi à, cá nhiều lắm nhưng mà chị gửi là con rẻ nó nuôi hậu rồi 30 triệu con cá coi thằng thằng ờ, con dài chị nó không nuôi được nó không biết chằm ừ. Cái nào sợ chết Con cá bé này là, là... 7 màu Cá này lẻ nhiều lắm hả? Lẻ nhanh ấy. Nhưng mà nó bé bé như thế này là vẫn để Đúng rồi Bảy màu này Ô, tuyệt vời nhỉ <laughs> tần 6 nhìn được tất cả luôn vì là hứng gió mà. Vâng. Buổi trưa mà cứ lên trên này thì khả năng ờ, buồn ngủ nhanh. <laughs> tôi đi thỉnh cái nó đây đây ha Vâng. À, liệu mà xích đu thì là không mưa gió lại bọn nó ra kia trẻ con nó xích đu. Đây những cây uh, ờ, tự nhiên của uh... À cây cây này là cây sim. Cây cây sim của hôm nọ đi bố hạ người ta cho hai cây. À chỉ lấy bố hạ về ạ. Cây sim nó lên à. hoa rồi này. À đẹp. Đây cái này là cô chú trồng à, lâu chưa cái nào ừ, này à? Đây, đây là tận mua thì mùa hết Mới cái việc làm nhà xong thì bắt đầu mới lại à, đi lấy à, chứ. Vâng. Một quả view đẹp thế. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời thì không tuyệt vời lắm đâu, gọi là tạm. Tạm thôi. Chặt đây là tầng ờ, tầng năm ờ, tập cô tập vận dụng chị à tập vận dụng à? và nghe cả nhạc đúng rồi tập vận dụng phải nghe nhạc đúng không vâng. bí thư ra tập nào chạy nào đạp xe đây đây đây đạp đạp xe này con này con này là đạp ngồi lên đạp còn con này con này kéo con này chạy con này chạy con kia đạp xe đạp xe con này con này là chạy như này cái này mấy triệu á cái này ba mấy triệu này như này chạy chân các bạn này thích số nặng này số nặng số nhẹ số nhẹ vừa chạy vừa hát nhỉ ừ. bí thư già chạy là chắc khỏe lắm đây leo đồ nhiều chắc chạy này khỏe lắm đấy đúng không bí thư già vâng đây tôi chẳng quan đây quay đây đây, Cô ờ, đây là các cháu chơi đúng không chị? Sơn ạ, đây sông, sông Hô, sông Gất của chị nè À đây ạ, vòng à, sông Hơi chị mình bật là bật là nhiệt độ đây à, sông sông hơi ạ à? đây là sông khô còn sông, à, sông hơi bên phòng dưới Xong này là mình sẽ cho những cái nước hoa hồng với các tinh chất vào cái đá này nó sẽ bốc lên người à. Và nó sẽ trong làm cho mình khoan khoái và ra những mồ hôi chất độc trong người Đấy. Thật ra ngồi đây bao nhiêu người ngồi được, ngồi tất À, vâng. bốn năm người vừa à? Ừ, cái đấy đồng hồ nhiệt độ mình cho 30 Nhà chị coi như là một tổ hợp đấy, không phải như là <laughs> Đây, sau cái múc đây là cái nâm chân và đây là múc nước à, rội vào đá à. nước hoa hồng hoa hề mình cứ rội vào đá là nó bốc lên người giống nhà chị là một tổ hợp luôn ờ, bao chung quanh ừ. đây là phòng đây còn là phòng của bà giúp giúp việc riêng à, đấy vệ sinh riêng vâng. phòng của bà giúp việc bên kia như của chú phòng giúp là phòng của chú ừ. phòng này cũng có phòng ngủ của bà giúp việc à, vâng. đây đây là phòng của giúp việc đây, đây là phòng phòng chị giúp việc đúng không rồi hiện đại thế này tủ này đủ thứ vâng. giường chiếu ai ở của chị cũng sướng đấy cái đệm kim đan mấy chục triệu này mấy chục triệu cái đệm được mấy chục triệu cái đệm xong hơi à xong ướt cái nào cũng ngủ rồi à. ta ngồi xem em ra nhìn là choáng nhỉ <laughs> cái này chị xây ra lâu chưa nhỉ mới luôn ờ, mới năm ngoái à năm ngoái năm trước thì thì năm à xây năm hai nghìn thì 2021 2021 thì là về nhà mới 2000, à. tháng 4 2021 thì lần trước là 19 thì à, năm 20 19 thì giảm về đấy nhỉ? Dạ vâng thì nó vẫn ở nhà ngoài vâng. kia vâng, vâng. và đấy bây giờ nó sửa sửa nó làm nhà ẩm lắm về đấy cả cái cửa hàng đấy bây giờ chị thuê đúng không nhỉ con thì chị năm ăn hàng vâng vâng ừ. thế à, cái mỹ là đi làm đâu vậy Ờ, Tuấn nào lại còn ờ, cách đây một tí Cách đây một tí à? Ừ, ở ngay đầu hàng à, Sơn vào rồi mà Vâng, em vào rồi Vâng. nó bảo vào không biết cô Lan có cho gặp Mỹ không vỡ ớ sao thoải mái gì đâu mà ta còn cho nó đặt ở nhà luôn một phòng đấy luôn à. ừ. Rồi cũng có 7 tê tê à chị? 17 cái à cô? 7 cân Mất múc 7 cân à, mất múc 7 cân vâng, vâng. Để con dao này Để đừng, đừng để, để cho sạch đừng để bật con ạ à, Để lên là thì múc con dễ dàng Để con dao sạch nhá Để con dao, để con dao kia sạch nhá thế nên là để cho à, cô ngân ngân rượu một nút là được rút thôi đi bằng tay mà thơm đấy thơm lắm chưa mũi mùi thơm lắm vâng. nó đong một mỗi hũ khoảng một hai tiền không sao nó mua cho nó cân chuẩn đấy cạn sẵn xóm ăn rồi phát triển rồi, này ăn rồi được sướng luôn Tamam. người nuôi đó không nó vừa cái, cái nó ngắt hứng ra mà lúc cả nước này. Lấy cái gì? Lấy, lấy, lấy cái gì? Hứng, hứng mà đã. Lấy cái gì? Đây, cô lấy cái ba. Nó cao lên cho nó không nó chảy vào cái lọ. Cho cả trứng đất đi làm nó dễ hơn đâu. Rồi sầu đi tắt ra nhỉ. Đấy. Đấy. Đấy. sảnh đấy. Nước rau má xem nó như nào em về quê xay rau má xem nó như nào không chay đâu không chờ đường đâu M mời cô ừ. nhá mời chú ừ. ừ. xem cảm nhận nước rau má như nào tuyệt mà lần đầu uống cho nên là cảm nhận rồi không không biết tả uống nó mát mà mát ừ. những cây rau má ở quê ở trong bản đầy mà đúng rồi nhưng có. mà ở, đây nó bán có 60 nghìn một cân ở nhà mình nhưng cháu không biết rau má đấy là gì luôn có biết không ừ. ôi thì, thì bạn thì chú chỉ cho rau má ừ. nhưng bọn cháu không biết ăn thì cũng chịu vậy chị lan giống như mà chị là chị lan là đẹp mà đó ờ. nó trẻ mà em nó trẻ ra rồi đấy chứ chị hết cái ngày nhà chồng cháu à à vẫn trông cháu ạ ừ. em đừng là thuê mọi người trông nhỉ có có cả vụ việc có một bài vụ việc tám à bảy triệu rưỡi một tháng rồi học long nhà bà này chỉ bế à trước chị thuê rồi rồi đúng không à bế không cái bà kia thì về bà này làm thay à bà kia thì 8 triệu bà này bảy triệu rưỡi nhưng mà bà này bế em là bế em không làm ở nhà vâng. thí dụ làm về nhà làm ở nhà với em là với em bánh um, bánh bánh kia thầy bánh đấy chị ạ à? bánh uh, thầy thầy kính uh, phải ở gửi lộc cho chị ạ à? đây thầy thầy không thầy kính là lộc thầy thầy thầy bảo là ra gửi cho chị Lan chị Lan xin một hộp đồ nhà chị nhà chị biết rồi thầy thấy thầy bảo là phát lộc à, nhà chị cũng hay vì lễ cứ chất đầy trong đúng rồi già mang về cho trẻ con đi chị xin một hộp lúc nào về mang về chia cho những người bên đấy đây này người ta được từ tết là còn chưa ăn nhé đây cho mình nốt làm tròn tức là nhiều quá bỏ giá ra bỏ xuống đây là đấy, cho xin một cái ờ, cái thôi xin để làm cọc thôi cái đó mình mang về cho trẻ con dạ. như một bánh của thầy ăn mặc đấy cho vào Sao vào? Ờ, cô cho à? Cô rồi. Ôi, cô cho lộc lại lại không lấy lộc để cho mà không về. Đây từ Tết đấy. Ừ. Tan đâu? Ý các bà dư việc không phải đi đi về cũng là người đàn ông người đàn lại lấy được thật sắc Giá ra dạ, con bỏ cái chai đây để lần ấy là lỡ bẩn Bỏ cái chai đây à, Bây giờ thế nào? Bỏ đây sau để lau nha vâng. Lau ra sau đó ở đấy lấy thìa múc nha mút ra có gì đâu có đây cô lấy ra thì nó lấy cái kìa chị, chị chia đều mấy mấy lọ cốc của chị mấy mấy hũ tất cả ừ. chị chia tất cả đây hai bốn sáu tám chị uh, chia làm 12 túi 12 túi nhỉ tại vì mỗi có người thì lấy hai cân thì chia làm hai cân được một bao quên lấy mà bỏ hai cân nhỉ cứ người lấy hai cân một người lấy hai cân đâu còn đâu có cân không ạ chị có cân không có chứ có cần à, vâng cần em cân cho nó cho nó cho, cho nó chuẩn ừ, có cần vâng cân cần cái này à, cân được không cân được cân được lấy cái giấy con ạ lấy cái giấy lấy cái giấy này lấy giấy ờ, đây lấy giấy không ta giấy ở đây đây này hộp này À, nếu mà muốn ờ, ít ngọt ít thì bà bỏ bớt mật ra chị ngâm cái sáp không ấy à thì nó nhạt à? thì nó nhạt nó vẫn ngọt nhưng nó không chỉ ngâm cả mật thì nó sẽ ngọt lắm mật ong đây là mật ong mình mật người ta bảo là mật ong ờ, hoa gì nhỉ tắm dạ ờ, bạc hà chứ ạ ừ bạc hà là ngon nhất phải không ừ, mùa này là hết bạc hà rồi ạ vẫn có nhưng mà cái cái mật ong bạc hà thì nó có vị chua the the nhưng cái mật ong này không chua à, à? vâng ong đây gọi là mật ong ong đá móng đá rừng mau rừng ấy ừ. đá còn là cái gửi cho cô là cái em bắn khoái đá đá đá ông đá ông rừng đá ông đào được một tổ rừng đá chứ vâng đào được gặp tổ lên đấy vâng. mười mấy cân đấy hôm qua con quay mà cái anh gì nhỉ anh làm mình ừ, lấy mật ong kia qua cho anh ra xem này. đấy hôm qua là khoái được ít thôi vâng, vâng. Ừ. ai là người lấy nhỉ anh soi camera Gì chào ờ, chú ạ, ờ. Ừ ừ. Mở trang thế nào? Em sinh không nào? Lậu 15 một cặp đấy. Mở khẩu trang ra cho nào. Đây, vẫn như cô chú ạ, dạo này thôi. Chú ơi, chú đói ăn chú ấy này. Nghỉ nghỉ bên kia nghỉ. Bên kia nghỉ chị Thảo bảo là y việc. Dạ. Để mai nào. Mị em bị chào khán giả chưa? Dạ. dạ. Em chào khán giả đi. Dạ vâng, chào bị dạ. chào khán giả, chào mọi người ạ. Chào các cô các chú ạ. Giới thiệu ờ, chồng giới thiệu khán giả biết chồng Mỹ đi à, chồng của cháu nghỉ ở đây tên là gì chồng của cháu nghỉ hỏi ít cũng trả lời ít cháu tên là gì tên là xính xính à, à. họ là gì họ gì họ vàng vàng vàng, vàng. à vàng vàng mi xính, vàng à vâng. bỏ khẩu trang cho cháu xem là ra đây có dịch đâu đeo à. đi vào đây con ba con không Thế ở chồng ở kia ngồi dạ, dạ, dạ, vâng. Làm cơ vất vả không? Bình thường, nhiệt Xính mà, xính nhưng mà Cháu bán hàng gì? À, à. Chú với cô giáo đến được một lúc Đến được một lúc rồi cũng khá là lâu ngồi nói chuyện với cô bà đi tham gia đình. Đến Mỹ của em bé à? Dạ vâng. Chắc là mấy tháng rồi? Hai tháng. À. Ừ. Chúc mừng nhá, chúc mừng. Ờ, em ăn nấu đi chúng nó lại đây cúng à đi hai vợ chồng ngoài con đi vào ngồi về con ra xuống làm nhá làm cái này con làm nhá con ừ. ra xuống ở nhà nhái làm vâng. cậu là cậu cứ à, uh, quanh uh, gọi là du lịch nhập cả chơi đi anh làm ngành về nó làm ngành gì cái à, đây em đây ở gần nhà nghỉ không đã dạ, có thế trôn rồi cội dài luôn cùng trôn ở cội dài luôn à thế cũng trôn với già tức là lên đây nhỏ lắm hắn bảo lên nhảy nhỏ vâng. thế cậu thôi giờ là em bé thì cũng tốt nhưng mà thôi chịu khó làm cháu dạ. dạ, sinh năm bao nhiêu sinh năm 2003 2003 à? Thế năm nay 18, 19 rồi Ở à, đây có thoải mái không? Cái phòng của cô thoải mái không? Dạ có ừ. Chứ có ở đấy cũng nhiều, cho chúng mày có Mấy cái đẻ cũng ở đấy cho ở đấy những kiếm ăn được vợ cò chồng mới làm ăn được chứ chúng mày mà không muốn được một lời chả làm ăn gì mà thế thôi cô cứ tạo điều kiện này làm phúc cho chúng mày ở đấy đấy cảm cô rất là nhiều quan tâm tạo điều kiện để hai đứa có con việc làm cũng như là thế tôi ờ, để một đứa đồ ờ, dai đồ gái thì cứ phải cách 5 năm mới được đẻ đứa nữa mà chỉ hai đứa thôi vâng không phải để nhiều có người cày ờ, người, người, người làm lương kinh chứ sau mai kia mình lo cho con mình thấy con mình nó ăn mặc à, đi đâu đó thì chỉnh tề mình sướng nó đầy đủ thức ăn mình cũng sướng ở dưới này để nhiều người có công an việc làm có tiền ô nhà chị rộng nhỉ đâu có 100 mét một trăm mét ở thủ đô là, là, là... là rộng vâng rộng em vào nhà chị em thì mê những đồ cổ đây cái quạt này quạt này cổ này cái loại này chỉ cần gửi thuế à này. cái quạt này là đồ cổ quạt à? này là hai trăm sáu mươi triệu cái quạt này à vậy Ủa. đây thưa các bạn là, là cái mỗi một cái quạt mà 260 triệu ở à, ờ, đối bên ở trên già là <laughs> một căn nhà <laughs> một căn nhà đẹp đấy đổi được một căn nhà một cái quạt nói thế đấy đấy đấy bộ ghế mấy tỷ đấy mấy tỷ bộ đề tuyệt vời đây sập một tỷ người mùa đây à, em ơi mang để đấy cho cô mới rửa để đấy cho cô rửa để cái quà cô bảo cái quà này quà đồ cổ đồ cổ cái quà đấy chỉ có mấy chục triệu rồi vâng ơi tuyệt vời luôn ơi mỗi một tầng là cô à, với à, cả gia đình là mỗi một tầng là có một à, tầm sinh hoạt riêng Đúng. là có nghĩa là tầng này khác với tầng trên nữa cô ừ, ờ, tầng này thì chỉ làm thờ thôi bàn thở còn là tầng trên phòng thờ tầng trên thì bắt đầu chia ra ngủ vâng đây uống nước chẳng vâng. đây uống nước giọt vâng rồi mời quý vị ăn ờ, lẩu cùng ờ, gia đình nha Ui ngon quá món này, món nạm cũng ngon. Này vàng khè luôn. Cho cho cho cho cho để để để, để xương. Để xương. Ăn vã trước đã để, để, để. bỏ vào đĩa đậu cho cô nhiều nồi lẩu thèm thế để, không một chút nhỉ và vâng. hôm nay thì à, cũng à, cảm ơn gia đình rất là nhiều à, đã làm bữa cơm để tiếp đái anh chú cháu và anh em anh cháu và cả chú sơn nhất là con thì cũng không biết nói gì hơn xin chúc uh, cô chú gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công uh, trong uh, trong cuộc sống rồi cô ơi cảm ơn vâng vâng các cháu ngon miệng vâng ăn ăn nhẹ đây đã rồi vâng thưa quý bác là uh, Mày, cái, uh, hôm nay thì em già thật sự là rất là vui mừng đây cũng là lần đầu tiên mà vào nhà cô ăn cái món hải sản trước đó thì em cảm à, cũng à, chưa được ăn những cái món hải sản nguyên tuyệt uh, tuyệt vời như thế này tôm và tất cả những hải sản là nấu lẩu <laughs> và vâng, thì à, có lẽ là <clears throat> để cho gia đình tự nhiên đấy thì anh giả cũng sẽ xin kết thúc cái video tại đây <clears throat> xin chúc yêu bác anh chị và tất cả mọi người uhm, mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong uh, cuộc sống ạ và em giả xin kết thúc cái video tại đây xin uh, hẹn quý bác và anh chị vào những cái video tiếp theo trên kênh à, sang trường Gia nữa mỉ các chào khán giả nào cháu mỉ chào mọi người chào các cô các chú các bác ạ ừ. đâu